Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Chuyển nhà nhớ đặt một cây nến đặt ngày chỗ này Tẩy uế nhà cũ cầu gì được nấy để xua tan những khí xấu, ẩm mốc của căn nhà cũ, bạn nên làm là đốt một vài ngọn nến từ uế khí theo nghĩa đen là để chỉ những mùi hôi thối được bốc lên từ những nơi bẩn thỉu. Theo phong thủy, uế khí là những khí tức bẩn, đen đuổi, mang lại những bất trắc, xui xẻo cản trở cuộc sống của gia chủ. Theo các chuyên gia phong thủy, khi chuyển tới một căn nhà cũ, bạn nên làm những điều sau đây. Dọn nhà sạch sẽ, cũng giống như con người mỗi ngôi nhà đều có những kỷ niệm nguồn năng lượng của tất cả các sự kiện xảy ra trong không gian đó đều sẽ vẫn lưu lại trong một thời gian nhất định đa phần những nguồn năng lượng đó đều không tốt vì nó có tính ám ảnh và tù động vì vậy bạn nên loại bỏ một cách triệt để cách tốt nhất để thực hiện công việc này là cần phải làm sạch dọn dẹp ngôi nhà mới đó trước khi bạn chuyển đến để ngôi nhà trống hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn có thể là một ngày hoặc vài tiếng đồng hồ để các nguồn năng lượng mới có thể tràn vào nhà thanh lọc và thay thế các nguồn khí tích tụ lâu ngày đốt nến tiếp đó để xua hết những khí xấu ẩm mốc của căn nhà cũ bạn nên làm là đốt một vài ngọn nến chú ý nên đặt nến ở góc đông nam đương nhiên khi ấy phải khép kín cửa tránh gió lùa để dễ dàng theo dõi hướng cháy cửa lửa nếu nhà để quá lâu độ ẩm cao và nhiều nấm mốc khí xấu độc hại thì ánh lửa sẽ lập lòe chứ không cháy đứng ngọn đốt nến sẽ giúp xác định tình trạng của ngôi nhà cũng như kiểm soát được khí lưu trong nhà dùng hương liệu xông nhà nhà ở lâu ngày có ẩm mốc hồi hám, nhiều thứ tích tụ cho nên để giúp loại bỏ điều này, bạn có thể dùng các loại hương liệu, bột thơm như bột trầm hương, nhang, các loại rễ cây có mùi thơm để xông nhà. Dùng một chiếc ấm đất, đốt các loại nguyên liệu trên, rồi đem xong toàn bộ ngôi nhà theo hướng từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Chú ý đến các góc tường nơi ẩm thấp, tối tăm, nhiều bụi bặm và côn trùng khi xong nên mở các cửa ra để khí được thông thoáng, khí xấu bay ra khỏi căn nhà, bật điện để tăng thêm năng lượng. Treo chuông gió Chuông gió được coi là một giải pháp hữu hiệu trong phong thủy, được dùng để khắc chế những nguồn năng lượng không tốt, xua tan khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí lợi trong ngôi nhà, Tuy nhỏ bé nhưng tác dụng của chuông gió là vô cùng đặc biệt. Chúng có tác dụng tiêu tán, hóa giải hung khí án ngữ hoặc chiếu đến vị trí nào đó trong không gian. Sử dụng chuông gió để biến hung thành cát, đem sự an lành và may mắn đối với căn nhà mới có thể treo đặt ở cửa chính hoặc là cửa sổ nên đặt chỗ có gió thì càng tốt vì âm thanh chuông gió phát ra sẽ có tác dụng hóa giải khí xấu rất hiệu quả Trấn nhà Công việc trấn nhà được coi là cách để xua tà khí xấu, cầu mong tiền bạc đầy đủ. Thông thường người ta trấn nhà từ khi còn đang xây nhà. Gia chủ dùng tiền xu chôn ở bốn góc nhà, vừa để trấn nhà và ngụ ý tiền vào tứ phương. Tuy nhiên, việc này còn được thực hiện khi gia chủ làm trước lúc lát gạch cho sàn nhà đối với các gia chủ tự xây nhà. Còn nếu nhà có sẵn thì có thể thực hiện theo cách là bỏ đồng xu vào túi và treo ở góc nhà hoặc cửa cũng là cách làm ý nghĩa một không gian trống hoàn toàn sẽ là một nền tảng phong thủy tốt nhất sau khi đã xua đuổi khí xấu bạn có thể chuyển đến ở nghiên cứu để sắp xếp đồ đạc bố trí để dẫn các nguồn năng lượng tốt theo đường mình muốn và điều quan trọng vào ngày đầu tiên bạn bắt buộc phải nổi lửa và nấu một thứ gì đó mang tính tượng trưng chẳng hạn như đun nước pha trà Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh youtube Được Cũng Tâm Linh để cập nhật những video hay hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!